à, khi mà được à, các anh chị á, à, trải qua tăng tay á, 70% á, là mang nợ ông nợ 70% á, là mất mát về tình cảm bạn bè vợ chồng à, nên nhiều người cho rằng á, là tăng tay là cái gì đó không đáng sợ nhưng với những người đã trải qua thật sự mất mát họ đều hiểu được rằng năm tăng tay mình phải bố thí mình phải làm thiện nguyện và mình phải phóng sanh và mình phải cúng giải hạn để mình đỡ được rất là nhiều thứ trên cuộc đời này thay vì á, là bạn mất trắng nhưng mà những năm tam thai bạn có giải hạn á, thì bạn chỉ mất được 50 hoặc là 30 phần trăm thôi à, nhiều người trải qua tam thai á, không còn bạn bè đâu tại vì bị phản bội hết rồi mọi người và bao nhiêu cặp vợ chồng đã không vượt qua năm 31, 32, 33 và bao nhiêu người sinh con trong năm 31 tuổi sự nghiệp của họ đã bị xuống dốc và khi cô Ngân được giao duyên cho các anh các chị lớn tuổi đó mọi người và mọi người đã hiểu ra lý do vì sao và từ ngày hôm nay cô Ngân nói gì thì à, tôi làm theo ngoài việc à, xem phong thủy cô ngân còn nhận cố vấn nhưng mà cố vấn miễn phí mọi người nha không có lấy tiền đâu các bạn tại vì những gì cô ngân biết thì Ung Ngân chia sẻ nhé và mình mong rằng á, là với sự chia sẻ thật là chân thành của Ung Ngân á, thì sẽ giúp một phần nào trong công việc của mọi người và dưới avatar của cô có liên bang mọi người nhớ là like và nhắn trực tiếp cho cô để cô tư vấn cho mình nhé